thuyền về đầu suối mái ai ca dưới trăng nga gần xa vắn dài mái chèo khoan thai trên sông hai màu con thuyền về đâu ô hay sao chẳng dùng xuống cầu vì đâu ô hay sao chẳng dùng xuống cầu đêm nay bao con thuyền về ngang bên vai em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu đừng vội về đâu chẳng vui nên chẳng rụng xuống tàu vì đâu chẳng vui nên chẳng rụng xuống tàu